What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em kit nữa Và nó lại cũng đến từ nhà Funland Thì trước đây mình đã có review sơ cho anh em về con kit à, H75S rồi Và con đó cũng khá là ngon và cũng đẹp nữa Hôm nay mình sẽ cùng à, anh em đi xem một con kit nữa Và cái con kit này thì nó thực sự thì nó cũng bình thường thôi Tuy nhiên thì nó lại rất là hiếm trong cái phần khúc như thế này Ok, let's go! Đầu tiên thì về cái vỏ hộp của nó cũng không có khác biệt gì mấy so với những con kit khác Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái kích thước của nó khá là to Vì đây là cái con kit 108 rất là hiếm hoi à, trong thị trường Hiện tại thì mình thấy chỉ là kit thì nó khoảng tầm 60 hoặc là 80, 75 đó Chỉ còn uh, kit TKL nữa Chỉ còn ít khi thấy kit uh, to 108 như thế này xem rõ trong hộp nó có những cái gì nha ok mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở trong thì nó sẽ có một cái bộ kit được đặt ở giữa những cái con này thì nó có cái à, thiết kế hộp hơi, hơi lạ ok chúng ta sẽ thấy có một cái dây bọc dù cộng tai si và dây nó làm cũng khá là ngon đấy dây của nó cũng có mạ vàng hai đầu luôn đầu tài xì cũng có luôn dây bọc dù chống nhiễu các kiểu có một cái à, key lơ bằng thép hai đầu một đầu nhổ switch và một cái à, receiver Ok đây và đây chính là con kit 108 của chúng ta và con kit này thì nó rất là dài tại vì nó là dạng full size và nó sẽ có thêm 4 ờ, nút bên trên này nữa thì nó sẽ là 108 thôi rồi, ờ, và đây là em kit của chúng ta và cái ờ, build của nó thì như các bạn thấy thì nó là dạng build kiểu high profile tức là có sẽ giấu chân switch cái kiểu build này cực kỳ là đơn giản luôn cái build này là dạng classic dạng cổ điển đấy ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ vẫn có ba cái đường đi dây đây, giữa trái phải rất là tiện chúng ta sẽ có cái lẫy để nâng hạ độ cao và nó sẽ là có hai nấc nhé đây hai nấc để nâng hạ độ cao bàn phím có cả tem chính hãng ở đây rất tiếc thì con này thì nó lại không có cái chỗ để giấu receiver các bạn ạ cho nên là receiver nó mới để ở ngoài kia ở dưới này chúng ta sẽ thấy có một cái cần gạt nhỏ nhỏ để on hoặc off đó đấy chúng ta sẽ có thêm à, các cái chân cao su tuy nhiên thì mình thấy cái chân này nó hơi nhỏ một chút ok quay trở lại mặt trước thì chúng ta sẽ thấy cái cover của nó sẽ là màu đen cái plate của nó sẽ là plate bằng thép vì cái blade bằng thép cho nên khi mình cầm lên cảm giác của nó cũng khá là nặng và nhìn qua cái blade thì chúng ta sẽ thấy được là PCB của nó sẽ là màu trắng và nó sẽ là mặt xuôi đây là một trong những cái điểm cộng khá là lớn chúng ta sẽ có hot swap 5 chân led chìm chính vì vậy chúng ta có thể chơi ờ, switch thoải mái rồi ở phía giữa play và cái PCB thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp silicon đây cái lớp silicon này chính là cái foam để, để chống vang và ở phía dưới đáy thì chúng ta nhìn không nhìn thấy có foam am ở dưới đáy các bạn ạ vậy là con này chưa có lót foam đáy chính vì vậy mà khi mình lật sang mặt sau thì chúng ta có thể thấy được các cái bóng led ở đây ừ. nó vẫn còn nhìn thấy được lỗ cái chân switch à, nếu như mà các bạn muốn lót thì các bạn cũng có thể mở con này ra và lót thêm cái foam đáy để cho cái tiếng của nó chuẩn hơn nhé tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái stab stab con này thì mình thấy nó đã có được uh, lúc sẵn một lớp khá là mỏng rồi chúng ta sẽ thử ờ, kiểm tra cái stab của em này nhé Đây stab của em này thì là thuộc dạng uh, mount và nó đã có lúc sơ qua một xíu rồi các bạn có thể nhìn thấy mở lúc ở phía chân stab ở đây tuy nhiên thì mình thấy nó lúc hơi mỏng có lẽ là chưa có được đầy đặn lắm và cái step này thì mình thấy hình như là nó đã được cân chỉnh sẵn rồi khi mình bấm thì nó sẽ không có cảm giác rung lắc gì nhiều về cái hiệu năng thì em này có 3 chuẩn kết nối đó là tai C, USB receiver 2.4G và Bluetooth nhé em này thì vẫn đang được trang bị pin khoảng tầm 3.000 à, mAh thôi một cục pin à, nhỏ thôi chứ không phải là cục pin lớn lắm và với cái layout size 108 này thì nếu các bạn bật led thì có thể là nó sẽ tiêu hao rất là nhiều điện à, tốt nhất là các bạn không nên bật led nếu mà dùng wireless hoặc là dùng ờ, bluetooth nhé để tăng thêm cái thời ờ, gian sử dụng lên hiện tại con này thì đang phân phối chính hãng tại Việt Nam qua Ninja và nó sẽ được bảo hành là 2 năm cho nên các bạn yên tâm mà sử dụng nói chung về cái build của con này thì nó rất là cứng tại vì nó đang sử dụng lay thép cho nên là khi mình vặn xoắn nó không hề có chút cong vân nào luôn rất là cứng chắc và rất là nạc à, bây giờ mình sẽ thử ờ, build con này lên à, xem thử cái cảm giác gõ cũng như là cái đèn led của nó sẽ như thế nào nha ok thì con này mình đã full build lên cho nó rồi và mình cũng chỉ gắn stock thôi à, tức là mình sẽ dùng brow switch của thằng full len và mình sẽ dùng keycap PPT à, chuẩn cherry đây là cái keycap 9009 nó rất là đẹp cái này nó kiểu đúng kiểu classic luôn kiểu uh, cổ điển đấy và tất nhiên các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái cover màu trắng cái cover này thì sẽ được tặng kèm nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể thay vô đây phía mặt lưng thì chúng ta vẫn thấy nó màu đen thôi nhưng mà mặt trước thì chúng ta có thể thay cover màu trắng vào được và với cover màu trắng này thì chúng ta có thể dễ dàng chơi kỳ kép được thoải mái luôn không biết bao giờ thì nó có thể ra cái phiên bản full trắng nữa đầu tiên thì mình sẽ show cho anh em các cái chế độ led của em này trước nhé Ok thì như các bạn đã thấy thì LED con này cũng khá là sáng và nó cũng hỗ trợ rất là nhiều chế độ đèn LED có cả hệ thống đèn LED nháy theo nhạc đồ sập sình luôn à, nếu mà các bạn muốn sử dụng full thì các bạn có thể tải các cái ứng dụng mà chỉnh LED cũng như là macro của em này thì em này đã có phần mềm riêng nhé rồi bây giờ qua phần quan trọng nhất của nó chính là xem thử với cái kit stock tức là mình chưa có chưa có làm lại chưa có lúc hay là chưa có lót thêm foam gì hết chúng ta gắn một cái bộ switch và bộ keycap vô thôi thì gõ nó sẽ như thế nào bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử đây là sử dụng brow switch của thằng full lens và có và cái bộ keycap cherry nhé cherry 9009 đây Ok thì đấy các bạn vừa mới nghe mặc dù là stock nhưng tiếng của nó nghe rất là giòn và cái cảm giác bấm của nó thì lại cực kỳ ngon không có một chút gì mà gọi là lọc sọc hay là cong vân luôn đây hoàn toàn là stock nhé ví dụ như mình à, gõ lại cho các bạn nghe này đấy enter shift dài nút back kể cả space luôn khá là ok nếu như mà các bạn không muốn mót hay là chỉ cần mua về sử dụng ngay thì đây sẽ là một con mình nghĩ là nó sẽ được 8 trên 10 nếu như mà các bạn không quá là khó tính còn nếu như mà các bạn à, cần một cái trải nghiệm hoàn hảo hơn thì các bạn cũng nên mót lại stab cũng như là mình thêm loop thêm phót lock farm các kiểu nữa ừ, thì nó sẽ ok hơn tất nhiên nhưng mà cái đó nó sẽ à, tốn kém thời gian và cũng như tiền bạc hơn à, tuy nhiên thì với những cái người mà có nhu cầu à, chỉ cần mua về lắp lên xài luôn thì con này là quá ok rồi một con kit khá là ngon ok vậy tóm lại chúng ta sẽ được gì và mất gì cùng với một con kit như thế này về cái được đầu tiên mình thấy đó chính là cái layout cái layout 108 này thì rất hiếm các cái kit mà có sử dụng layout 108 kiểu, kiểu ờ, cổ điển như thế này rất là hiếm và đây là một trong những cái em đó cái thứ hai thì nó sẽ là mặt xuôi đó, cũng khá là ngon có hỗ trợ hot swap 5 chân đầy đủ các chức năng RGB và MOD vân vân và đặc biệt là nó sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam bảo hành đầy đủ luôn à, quá là ổn trong cái tầm giá khoảng ờ, lăn quanh khoảng dưới 2 triệu nếu như mà các bạn à, mua thêm keycap và mua thêm switch gắn vào thì nó cũng chỉ dao động khoảng tầm 2 à, triệu rưỡi cho đến 3 à, triệu thôi cái đó thì tùy mình ờ, và trong cái tầm giá đó cho một cái bàn phím ngon như thế này thì cũng quá là ok rồi đúng không về cái điểm trừ thì mình nghĩ đó là cái pin của nó sẽ hơi héo pin nó khoảng tầm hơn 3.000 thôi thì nó sẽ hơi ít và chưa có cái để mình cất receiver ừ, chưa có cái để mình cắm cái cục wireless 2.4G này vào để cất đi nếu mà chẳng hạn như mang đi á à, tuy nhiên thì mình nghĩ con này mà mang đi thì nó cũng hơi khó khăn à, nếu mà mình để một chỗ thì mình chỉ cần cắm cái này vô mình xài vĩnh viễn luôn thì cũng ok đấy còn điểm trừ gì nữa không nhỉ à có một cái điểm trừ nho nhỏ nữa là con này chưa có lót em đáy đấy thì uh, cái đấy cũng tùy thôi nếu các bạn thích thì bạn mở ra tép móc nó lại nữa thì cực kỳ ngon luôn ok um, các bạn nghĩ sao về con kit này trong tầm giá 2 triệu nếu các bạn có ý kiến gì thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhé còn nếu mà các bạn muốn tham khảo giá của nó hoặc là nơi mua thì mình có để link ở trong à, cái phần mô tả đấy à, mình có để link mua cái bộ keycap này luôn nhé bộ keycap này rất là ngon ppt dày Hyundai Sub mà cái màu của nó cũng đẹp nữa Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like share và ủng hộ kênh Boss kia đấy Bye bye hẹn gặp lại nhé